Chào dạ các bạn, thì ở đây ờ, mình có cái ờ, dàn lốc tủ lạnh mình kết nối hai cái lốc lại với nhau để mình ờ, bơm khí nén nha các bạn. Thì mình đang chuẩn bị dùng cái bình ga bình ga 12 12 kg rưỡi để mình làm bình khí nén các bạn. Thì ở đây mình đã kết nối chúng với nhau hết rồi, hết tất cả thì đây là cái là cái rờ le điện thì à, đúng 8 kg thì nó sẽ ngắt điện và tất cả hai cái lốp này sẽ ngưng hoạt động và đây là cái à, bình à, lọc dầu nó sẽ nhiệm vụ là lọc dầu và đồng hồ lọc dầu cái dầu của cái à, lốc này nó chạy thì nó sẽ theo hơi nó có một ít nữa nó sẽ ra theo các bạn thì nó sẽ bình này nó sẽ lọc dầu ra lọc cái dầu để nó không cho cái dầu đi ra theo cái à, cái đường hơi khí ra và nó cũng là cái nhiệm vụ của nó là van tràn tức là mình để này ở mức 9 kg nó sẽ à, bung hơi ra thì thằng này 8 kg mà nếu khi mà thằng này nó nó trục đặc gì đó nó không ngắt nó không ngắt thì khi mà nó chạy qua thằng này đúng 9 kg thì thằng này nó sẽ ngắt các bạn thằng này nó sẽ ngắt đây mình thử cho các bạn xem nha đây thì giờ mình sẽ mở điện cho các bạn xem ha đây là cái à, công tắc rơ le thì mình mở điện nó sẽ chạy đó đây là ra đầu ra hơi khi mình khóa hơi lại thì đúng 8 kg các bạn xem đồng hồ đúng 8 kg là nó sẽ ngắt đó mà thấy không ở mức 8 kg 8 kg là nó sẽ ngắt 8 kg mà là, là nó sẽ ngắt thôi thì mình muốn nó hơn nó sẽ qua mức 8 kg thì mình sẽ đây ở đây nó có cái cái rờ le nhựa đây thì mình à, đẩy nó lên và nó sẽ chạy tức là mình muốn nó nó chạy luôn á nó không có ngắt nữa thì qua hàng này nó sẽ ngắt đây bây giờ mình đẩy à, đẩy cho nó lên cho nó chạy nha các bạn này công tắc này xuống chứ lộn à, thấy không nó sẽ xả cái này nó sẽ tự xả đó. nó sẽ tự xả qua mức 9 kg là nó sẽ xả đó là cái này là cái van an toàn luôn nha các bạn hai cái van này cái này 9 kg cái này 8 kg thì ngắt còn cái này 9 kg thì ngắt rồi giờ mình à, sẽ thả cái này ra nha các bạn đó. nó sẽ trở lại mức 8 kg đó. và bây giờ mình sẽ lắp cái bình ga này vào là đây là có một bộ an toàn tuyệt đối nha các bạn vừa đây là dầu và nước khi mà cái hơi nước ở bên ngoài á khi nó hút nó nén vào thì nó sẽ đẩy ra để ra đây và cái hơi nước nó sẽ chạy ra đây nó chạy nó đậu lắng xuống đây các bạn dầu và nước nó sẽ lắng xuống đây thì ở đây mình à, mình đẩy lên thì nó sẽ xả thôi hmm khi mình đẩy lên thì nó sẽ xả nó xả nó sẽ xả hết nước ra thì mình thả ra thì nó sẽ chạy lại đồng hồ sẽ lên rồi tới mức 8 kg là nó sẽ tự nó ngắt nếu thằng này không ngắt qua bên thằng này 9 kg thì này nó sẽ cũng sẽ tự ngắt rồi bây giờ mình sẽ ráp cái này à, và để các bạn xem thì ở cái bình ga này nó sẽ à, có cái à, bộ chống cháy ngược các bạn chống cháy ngược đây là cái bộ chống cháy ngược và cũng là một cái à, kết nối với lại cái van của nó thì bây giờ mình sẽ lấy hai cổng một cổng đầu vào và một cổng đầu ra thì ở đây mình sẽ gỡ cái này ra mình sẽ à, đây. mình sẽ cắt bỏ cái đầu này và mình gắn cái dây hơi vào chỗ chỗ này sẽ nó sẽ à, hơi nó sẽ vào đường này và khi ra sẽ ra đường này các bạn rồi ok thì cái đầu này các bạn sẽ ấn vào thì nó sẽ lòi cái đầu này ra nha các bạn ấn vào và lấy kìm giữ nó và dùng con con khóa 12 gỡ cái đầu nó ra Đó. đây bây giờ mình sẽ à, lấy mình kết nối với lại cái à, đầu kết nối dây các bạn kết nối lại với nhau bằng à, mình sẽ hàng bằng hàng chị các bạn mà trước khi hàng thì tốt nhất là mình sẽ tháo cái ron này ra bởi vì nó nóng nó sẽ chảy cái ron này tháo cái ròn này ra nha các bạn ừ. lấy cái sim này ra và mình sẽ hàn đây bây giờ khi đây mình đã gắn vào nó các bạn khi mình đã hàn lại nhau rồi bây giờ mình sẽ kết nối lại với bình ga gắn vào bình ga cái bình ga là nó mở ngược nha các bạn rồi giờ mình sẽ à, đấu dây bây giờ chúng ta sẽ kết nối à, đường ống vô đây đáng lẽ ở chỗ này là phải làm một cái ờ, van nha các bạn đáng lẽ là phải làm một cái van nhưng mà mình sẽ làm đầu nối luôn thì sẽ bịch lại khỏi cần qua van ok rồi giờ mình kết nối này xong rồi giờ mình sẽ nối lại cái đầu này rồi ok giờ mình sẽ khởi động máy cho các bạn xem ha rồi giờ mình khởi động máy nha các bạn siết à, này là hơi đang vào bình ga giờ đây nữa các bạn giờ là hoạt động thôi giờ là sơn thoải mái nha các bạn mình sẽ quay kỹ lại cái máy cho các bạn xem ha đây là đường ra nè và đây là đường ra hai cái lốc này sẽ kết nối vào một cái đường dẫn vào cái đồng hồ dẫn vào cái à, rờ điện và một đường dẫn sẽ đi à, qua cái van này van tràn van tiết lưu này là nó có lọc dầu lọc dầu và nước và đồng hồ và sẽ chạy qua bình ga qua bình à, bình à, bình, bình khí các bạn giờ là hơi bao la luôn các bạn hơi bao la chạy cực, cực êm chỉ có cái hơi lâu một chút ở ờ, quên à, nói các bạn là cái chỗ này là mình à, phải tháo mấy ngón này ra nha các bạn và bỏ cái à, cái chốt trong đi bỏ bộ phận ở trong đi rồi lắp lại mà nó phải là dùng bằng mở bằng cái đầu này các bạn đồ lục giác lục giác ờ, sáu cành nó mở ra để cái này nó làm giảm cái mức ga chạy ra rất là chậm chứ nó không phải chạy rồi ào ào bởi vậy mình phải bỏ đi để mình cho nó ra cực mạnh rồi ráp lại các bạn thì một bộ này ờ, nếu mà tính ra tốn cũng nhiều quá chứ bình ga này không là đã 500 rồi nè hai cái lốc này cũng 500 ờ, cái ờ, mấy cái bộ đa phận này tùm lum tà la nữa và đường dây tổng cộng là cái xe đẩy nữa cũng phải một triệu mấy nha các bạn nếu mà tính ờ, tất cả chắc cũng triệu ba triệu tư đó là cái tiền mình bỏ ra nha các bạn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu thấy hay thì à, like và share à, đăng ký kênh nha các bạn rồi cảm ơn mọi người